Xin chào và 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dương Quát nha Vâng, hôm nay đồng hồ Dương Quát của chúng tôi làm video để à, review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ à, thương hiệu săn dai đến tuổi Thụy Sĩ đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Dương Quát của chúng tôi Vâng, thì trước mắt anh em cũng nhìn thấy rồi đây là một mẫu đồng hồ à, với phiên bản là mặt vuông đó là có bốn màu khác nhau gồm có màu vàng à, đờ mi à, mặt đỏ mặt đen và mặt trắng có đầy đủ bốn màu và vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một anh em nhé Rồi, đến với mẫu đầu tiên trong à, buổi review hôm nay thì à, anh trước mắt anh em nhìn đây là một mẫu đồng hồ săn dai vừa mới ra mắt trong tháng 7 năm 2022 vừa rồi. Và vâng, đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá là rất rất là đẹp luôn. Đây anh em nhìn. Đây. Đấy, đờ mi hai màu, giữa màu trắng và mới màu vàng kết hợp với nhau. Đó, đây. Rất rất là chất luôn. Đây anh em nhìn này. Đó. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Vâng thì đây là một mẫu đồng hồ dành cho nữ giới được thiết kế là vuông đấy và cái phần còng dây này đấy phần dây này được là những ô vuông với nhau có nghĩa là những mẫu đồng hồ này dành cho những bạn nào thích vâng thích sự khỏe khoắn và vuông vuông một chút để cho nó khỏe thì tôi nghĩ đây là một cái mẫu đồng hồ gần như là không thể là đẹp hơn được nữa rồi rất là đẹp luôn anh em ạ vâng đây rất là đẹp luôn rồi ta sẽ tháo quả bông này ra để xem nào thì à, về thiết kế của mẫu đồng hồ này thì chị em cũng nhìn thấy đây đó là phần uh, sườn bên cạnh thì được pha hai màu derby với nhau trắng vàng pha với nhau ok và về chức năng thì uh, mẫu đồng hồ này là gồm có là uh, giờ phút giây đó và được điểm 4 viên đá quý đây 4 cái viên điểm đá quý ở 4 cọc số là 12 3 và 6 và 9 đó rất là ok luôn rất là nổi luôn nha anh em ạ và trong mặt đai ồ này thì cũng được thiết kế một cái hình vuông đấy đây một hình vuông rất là nổi luôn đấy tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này kim là kim bút trì được điểm dạ quang để sáng vào ban đêm cho chị em đó về à, mặt kính thì chất liệu kính là kính sapphire chị em nhé kính sapphire nguyên khối luôn đó kính sapphire chống xước tuyệt đối độ truyền nước là 3 tm cho phép chị em đi mưa rửa tay thoải mái luôn đấy Đây, tôi tôi chạy này đó về sai mặt của em này đây tôi sẽ đo cho chị em xem đây bây giờ ta sẽ đo sai mặt của em nó nè. em nó là có sai mặt là 24 anh em nhé 24 đi sai mặt 24 vuông 24 24 đó vuông 24.2 đó vuông 24.2 đó 24 24 24.2 gì đó đây 24.2 đấy tôi nghĩ là 24.2 là hợp lý hơn đó độ dày của em nó này là 7,2 rất là hợp lý so với cái mẫu đồng hồ này rồi về mặt sau của em nó này đây mặt sau của em nó mặt sau của em nó thì bao giờ cũng có thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này thì em nhé rồi mã của em đồng hồ này là 9016SA đây. 9016 sa thì anh em nhé đây. 9016 SA đó thì à, đây đây là cái tem đây là cái tem xác thực nhà hàng chính hãng anh em nhé đây này đó Sunrise Seed luôn Vâng thương hiệu Sunrise này thì anh chị em cũng biết rồi nó là một thương hiệu của Thụy Sĩ đấy được sản xuất tại nước thứ ba đó cho nên là giá thành của em nó cũng rất là hạt rẻ luôn Vâng giá của em nó thì là chỉ có 2 triệu 290 nghìn đấy chị em mua online chúng tôi sẽ sale cho chị em là 20 phần trăm luôn và vâng, các anh nào mà ga lăng mua tặng cho chị, chị mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ không có gì tuyệt vời hơn rồi nó được thiết kế rất là đẹp luôn tôi rất thích ở hai cái phần à, gối dây của bên này đó bên này và bên này rất là đẹp luôn này đó những chị em nào mà thực sự khỏe khoắn vòng vô vô một chút mà đeo cá tính một chút thì tôi nghĩ đây là một cái mẫu đồng hồ tôi nghĩ là quá tuyệt vời luôn để mà các anh mua tặng cho các chị hoặc các chị mua tự mua tặng cho mình hoặc cho bạn bạn bè mình tôi nghĩ là rất là rất là hợp lý luôn mà giá chỉ có 2 triệu 290 nghìn được sale 20 phần trăm khi anh chị em đặt mua qua kênh YouTube và đăng ký kênh à, cho chúng tôi đấy thì chúng tôi sẽ sale cho anh chị em là 20 phần trăm ở với cái mức giá này đây là giá chưa sale anh chị em nhé vâng rất là đẹp luôn thì mẫu đồng hồ này thì đây chị em thì cũng nhìn thấy rồi nó cũng có rất là nhiều màu khác nhau đây là một màu khác của bốn mẫu này đó đây là một màu đỏ ví dụ bạn nào mà thích sự cá tính nổi bật một chút đó thích sự mà kiểu dạng như là nổi bật ấy. thì tôi nghĩ là đây là một cái màu rất rất là đẹp luôn đây màu đỏ đỏ rất là đẹp luôn này rất là đẹp luôn rồi còng đỏ này đó dây màu vàng này, này. trên à, khóa này trên khóa là khắc logo sắc nét của Sunrise luôn đó đây là hàng chính hãng nha anh chị em nhé anh em nào mà vào đây là hàng nhà anh cả tôi đền cho anh em gấp 10 lần luôn đây là hàng chính hãng của thương hiệu săn Sunrise luôn đây đó thương hiệu Sunrise đến từ Thủ Sĩ vâng giá của em này thì cũng vậy thôi đều 2 triệu 290 nghìn được sale 20 phần trăm màu đỏ thì khỏi bàn luôn đó rất là đẹp luôn lên tay thì khỏi phải nghĩ luôn các bạn nào mà có cổ tay cứ khoảng tầm mà 10 5 14 13 đeo mẫu đồng hồ này tôi nghĩ không có gì phải bàn bởi vì size của nó 24 thì ai gần như ai cũng đeo được size 2424 thì quá là đeo dễ luôn à, đây là màu đỏ này đó rồi sang đến màu thứ ba trong buổi review hôm nay thì chị em nhìn đây ví dụ chị em nào mà thích chỉ à, thích nó đơn giản thôi màu à, ví dụ là để nó không quá nổi bật thì tôi nghĩ đây là một cái màu rất là dễ đeo luôn dễ kết hợp với quần áo mọi cái màu đen và màu trắng thì tôi nghĩ là rất là dễ kết hợp rồi đây anh chị em nhìn đây từ phần dây phần khóa cái phần à, chất liệu nhé này chất liệu về chất liệu uh, dây vỏ đều là thép 316L cho nên là anh chị em đeo thì hoàn toàn yên tâm luôn đấy mặt kính này sao phia đó rất là đẹp tôi nghĩ là không còn nhiều gì phải chê ở cái điểm ở cái mẫu đồng hồ uh, 9016 SA này quá đẹp luôn đây cọc số này đều được đính đá hết kim bút chì rất là đẹp không phải bàn cãi cái gì cả quá là đẹp luôn anh chị em chỉ cần chọn màu thôi tôi nghĩ là mẫu đồng hồ này dễ đẹp kỳ luôn đó rồi sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng cũng là mẫu thứ tư trong buổi review hôm nay thì đây trước mắt anh chị em nhìn đây là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là quá là sang chảnh luôn dành rất là trẻ trung ví dụ các bạn nào cũng khoảng tầm 15 à, tuổi trở lên là đeo mẫu đồng hồ này được rồi cứ từ khoảng tầm 40 tuổi đổ xuống đeo mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là không còn gì trẻ trung hơn đấy quá đẹp luôn ạ à. này đây anh chị em nhìn này quá là sang chảnh luôn ạ à. à, màu này và màu đen này hai màu này cũng quá sang chảnh luôn này nếu bạn nào mà thích nó trẻ trung thì tôi nghĩ là lên lấy cái màu trắng này còn bạn nào mà thích nó cá tính mà nó trầm trầm một chút thì để dễ kết hợp quần áo mọi cái thì tôi nghĩ là màu màu đen này cũng rất là hợp lý luôn đó rất là trẻ trung đó ok đây là đây anh chị em nhìn này những cái hình vuông được thiết kế rất rất là đẹp luôn mà từ trước đến giờ là sang trai chưa bao giờ có cái mẫu như thế này mà bây giờ nó mới ra được cái mẫu này tôi đánh giá là rất là cao luôn về cái cái thẩm mỹ của nó thì cái phiên bản đồng hồ 1 à, 9016 SA này thì nó gồm có một cả phiên bản là đính đá ở viền Benzen này đấy đính đá viền Benzen này thì cái phiên bản đấy thì à, tôi sẽ à, làm video cập nhật với anh chị em sau vâng tôi đang có cái phiên bản là không đính đá đấy không không nặng đá ở hai bên viền Benzen này cho nên là vâng thì à, cái phiên bản là có đính đá thì tôi sẽ làm video để giới thiệu với anh chị em sau này vâng ok rất là đẹp đúng không ạ về à, kích thước thì bốn mẫu này đều giống nhau bởi vì nó cùng một à, mã với nhau mà cho nên nó chỉ là khác màu thôi đó thì hôm nay tôi giới thiệu với chị em bốn mẫu này bốn màu này để cho anh chị em có thể lựa chọn cho mình một vài màu để mà làm quà tặng cho mình hoặc cho người thân rất là đẹp luôn giá cả thì cũng đều giống nhau thôi vâng thế đi kèm với sản phẩm của chúng tôi thì bao giờ là cũng có một chiếc thẻ bảo hành chính hãng đây đây đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế nhé, đây thẻ bảo hành quốc tế luôn đó này đó săn dài đây và vâng, còn đằng sau này là thông số kỹ thuật của em nó đó thì sản phẩm của chúng tôi hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ dơ mắt của chúng tôi đây kia này đó thì có địa chỉ rõ ràng luôn vâng anh em bảo mua trên mạng thì sợ này sợ nọ nhưng mà chúng tôi bán hàng này cũng lâu năm rồi là thứ nhất thứ hai là chúng tôi có địa chỉ rõ ràng có địa chỉ để bán hàng rõ ràng với cho anh chị em cho nên anh chị em hoàn toàn yên tâm thứ nhất là có số hotline này thứ hai có công ty các thứ đầy đủ này thứ ba là có website này đầy đủ cho anh chị em để mà anh chị em mua có thể là lên xem những cái mẫu khác ở trên website của chúng tôi đều có những thương hiệu khác và mẫu khác đều có nhé và có địa chỉ đây bán hàng tại tầng G trung tâm mại Đơ Garden này đường Mỹ Đình Mỹ Trì này Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội này Đấy, và tầng à, hầm trung tâm thương mại Mi, à, trung tâm thương mại Savico quận Long Biên thành phố Hà Nội đó thế thì à, cái địa chỉ ở chỗ mipec này thì hiện tại chúng tôi đã được chuyển nó về bên à, Savico Long Biên địa chỉ là số 709 đường Nguyễn Văn Linh quận Long Biên thành phố Hà Nội và vâng, cái địa chỉ này hiện tại trên cái các viết thì chúng tôi vẫn chưa đổi cho nên là nó vẫn còn nằm ở đây Vâng, ngoài ra nữa thì là có cả một chiếc hộp chính hãng của Sunshine đây. Đó, đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Sunshine nhé. In nhũ sắc nét luôn. này rất hoa văn rất là đẹp đó cực kỳ đẹp luôn đây là một chiếc hộp chính hãng của Sunshine đấy Vâng, trên bốn mẫu này anh chị em kết mẫu nào thì có thể comment dưới video này hoặc anh chị em có thể gọi điện cho chúng tôi qua số hotline Zalo trên màn hình. Vâng, để chúng tôi gửi hình ảnh trực tiếp cho anh chị em để anh chị em có thể là xem trực tiếp luôn. Vâng thì à, anh em xem video nhớ à, đăng ký kênh like share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dưới mắt của chúng tôi cũng như là để xem những cái video mới nhất của chúng tôi khi review để sản những sản phẩm mới à, trong thời gian tới anh chị em nhé và vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau xin chào và tạm biệt